À, và như anh em được biết thì trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm không cam kết cũng như rất là nhiều đơn vị đầu tư ừ, đơn vị uh, kinh doanh những cái dòng sản phẩm này khác nhau à, và để uh, anh em có thể là khi mà chúng ta bỏ ra một uh, số tiền uh, để uh, đầu tư những cái dòng sản phẩm này có thể lựa được cho mình những cái dòng sản phẩm chất lượng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm máy cắt hai đầu không 08m về những ưu điểm và nhược điểm trên uh, từng dòng sản phẩm qua các đời máy thì như anh em được biết thì trên thị trường à, có rất nhiều cái à, à, dòng hàng không tám led như là dòng hàng không tám led chuyển động qua hệ thống bánh răng này qua hệ thống bán nguyệt và bây giờ đời mới nhất đang sử dụng hệ thống motor đồng trục à, và những dòng sản phẩm này sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào thì à, mà anh em sẽ cùng công ty Factor Việt Nam cùng nhau tìm hiểu à, từng à, sản phẩm à, và trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trước về à, dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 000m nên thương hiệu Megatech với hệ thống motor chuyển động lai qua dây cu loa, cu ly của công ty Factor Việt Nam. Và anh em thấy thì máy được thiết kế với ờ, tổng ờ, chiều dài rơi vào 5 mét với màu cà phê và đây là màu của thương hiệu Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam. Ờ, và máy sẽ vận hành cắt được hai đầu máy với mỗi đầu máy với những góc cắt riêng biệt 45 và 90 độ và để anh em có thể là biết thêm chi tiết về à, dòng sản phẩm này về độ à, chính xác cơ khí thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại gần hơn để quan sát cụ thể về sản phẩm máy cắt hai đầu 08S Megatech này và anh em có thể là quan sát được thực tế thì máy được thiết kế đây là hai đầu máy ạ cái đầu máy thứ nhất là đầu máy cố định đầu máy thứ hai có thể di chuyển để anh em lấy cái thước cắt à, và dòng sản phẩm này như em chia sẻ sẽ cắt được hai góc 45 là 90 độ thì chúng ta sẽ có thể là vận hành ngay trên bàn điều khiển này và bàn điều khiển thì có thể là di chuyển dọc theo thân máy ạ à. Đây, chúng ta có thể là chuyển góc về những cái góc 45 hoặc 90 độ cho cả hai đầu máy. Máy chuyển góc rất là nhẹ nhàng và êm ái ạ. À. Thì anh em có thể uh, sử dụng cùng uh, một lúc là cả hai đầu máy cùng cắt góc 45 cũng được. Hoặc là anh em uh, muốn sử dụng một góc 45, một góc 90 đều có thể là sử dụng được hết. Và đối với dòng sản phẩm này anh em có thể là cắt một đầu máy cho những cái thanh nhôm ngắn hoặc là chúng ta sẽ cắt cả hai đầu máy để tiết kiệm thời gian ở à, cho những thanh nhôm dài và có sẵn kích thước à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về dòng sản phẩm này như anh em thấy thì máy được thiết kế đây là hai đầu máy sẽ có hai miếng trượt DC để khi anh em nó là cắt nhôm thì những cái DC dư ra như thế này nó sẽ trượt những cái DC dư ra nó sẽ trượt trên miếng trượt này và đi ra bên ngoài à, và điều đặc biệt là anh em có thể thấy đây khi em đặt thanh nhôm vào như thế này anh em ạ thì à, mặt bích rất là to bích đỡ nhôm rất là to đỡ được toàn bộ thanh nhôm như thế này à, và khi chúng ta tiến hành kẹp kẹp nhôm lại thì không có bị xảy ra tình trạng đó là bị kê nhôm rất là an toàn và tiện lợi trong lúc chúng ta cắt và anh em có thể là để ý thấy thì đối với những cái dòng sản phẩm từ 08S trở lên của những cái dòng sản phẩm cải tiến thì cái về thiết kế cái à, độ à, chính xác cơ khí của đường rãnh lưỡi đưa ra nó được thiết kế gọn lại nhỏ lại hơn rất là nhiều à, so với những cái dòng sản phẩm như là 05, 06 hay 07 thì với cái độ à, chính xác cơ khí như thế này đảm bảo cái đường lưỡi cắt qua gen 450 đi ra à, đây là cái thương hiệu lưỡi à, hiện tại đang được sử dụng rất là phổ biến trên thị trường thì cái đường lưỡi đưa ra nó sẽ có cái độ chính xác cao hơn nó không bị gió không bị biên à, và nó làm cho cái vết cắt cái um, thành phẩm của chúng ta tạo ra nó sẽ được đẹp hơn à, về cái thành phần à, cắt nhôm ấy, thì một tí nữa anh em sẽ được uh, quan sát thực tế em sẽ cắt trên dòng sản phẩm này à, và anh em thấy thì đầu máy được thiết kế rất là to à, và như em chia sẻ thì máy sẽ được à, sử dụng bằng cái hệ thống là bán bán việc đỡ đầu máy và bây giờ em sẽ à, giúp anh em phân biệt được à, như thế nào là bán nguyệt và nó ừ, đâu như thế nào là bánh răng à, và việc dùng bán nguyệt nó sẽ lợi hơn bánh răng ở điểm nào à, và đây anh em ạ à, anh em đang được à, quan sát đây là sản phẩm mà không tám nét được đỡ trên hệ thống bằng bán nguyệt à, và một bích tông để đẩy và chuyển lốc thì à, với thiết kế đặc biệt mới này của dòng sản phẩm vào phân Camnet năm 2020 à, ờ, vẫn sử dụng hệ thống đó là chuyển gốc ờ, vẫn sử dụng hệ thống đó là motor được lai qua dây ờ, Cura thì anh em có thể thấy đó là ở bên công ty Factor Việt Nam chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn cái hệ thống bánh răng ở đây đáng huyệt thì nó sẽ liền như thế này à, và nó sẽ không có những cái đường à, gân ra à, như những cái dòng sản phẩm bánh răng nữa vì những cái đường liền như thế này thì khi anh em cắt ấy, thì ở cái góc này nẹt nhôm nó sẽ tua ra rất là nhiều anh em ạ à. và khi nẹt nhôm nó đi ra thì nó sẽ có thêm cả dầu làm nát nữa và nếu như ở đây vẫn sử dụng là bánh răng thì rất à, xảy ra rất là nhiều cái trường hợp đấy là nẹt nhôm bám vào bánh răng à, và về cái chúng ta sử dụng chúng ta sẽ phải à, vệ sinh rất là nhiều à, về những cái trường hợp là chúng ta vệ sinh không sạch thì nó hay dẫn đến là chúng ta sử dụng về lâu về dài nó sẽ bỏ cái bánh răng đi à, và như thế thì anh em có thể là thấy được tình trạng là khi mà vỡ bánh răng thì toàn bộ cái hệ thống đầu máy này nó sẽ bị đổ xuống và rất là nguy hiểm trong lúc chúng ta sử dụng thay vì vậy cái hệ thống à, bán nguyệt này nó trơn thế này thì nó sẽ không có bị vướng hạt ngâm. à, và được cái điều đặc biệt khi thiết kế lại nữa đó là anh em có thể thấy là cái không đẩy và chuyển góc nó nằm ở phía được đặt hoàn toàn lại ở phía đằng sau đầu máy như thế này à, thay vì những dòng sản phẩm cũ nó sẽ đặt ở phía đây anh em ạ à. thì khi cắt thì cũng bị hạt nhôm văng vào à, và nó sử dụng hệ thống là bích tông tâm nên là nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng đó là bị hỏng bích tông thì thay vì vậy thì ờ, cái bích tông chuyển gốc của dòng sản phẩm poly này được chuyển hoàn toàn về phía sau thì tiện lợi và an toàn hơn rất là nhiều trong lúc anh em sử dụng sẽ đảm bảo cho máy của chúng ta sử dụng được bền và lâu dài hơn và đây là thiết kế cải tiến của dòng sản phẩm uh, sử dụng hệ thống là dây uh, pula uh, ờ, pulley và sử dụng bán nguyệt đỏ đầu máy thì nó sẽ có sự khác biệt so với cái dòng sản phẩm bên răng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phía sau đầu máy của dòng sản phẩm này. Và anh em thấy thì cả hai đầu máy đều được thiết kế tương tự như nhau à, với một bích thông dầu và một bích thông khí để hỗ trợ đẩy và chuyển à, lưỡi ra bên ngoài. À, và anh em thấy thì máy sẽ được tích hợp bích thông dầu như thế này để khi mà chúng ta là tiến hành cắt thì cái vết cắt nó sẽ đẹp hơn. À, cũng như là nó sẽ không có bị vật à, và với thiết kế là sử dụng bằng hơi và máy sẽ được ờ, thiết kế một cái cốc lọc khí như thế này để khi luồng ờ, hơi đi vào cho máy sử dụng sẽ đi qua cái cốc lọc và lọc hết ờ, bụi bẩn và hơi nước để lượng khí đi vào trong máy là lượng khí sạch hoàn toàn và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan về hệ thống tủ điện của dòng sản phẩm này và hiện tại dòng sản phẩm 08S này đang được sử dụng hệ thống điện là điện ba pha cho nên em có thể nhìn thấy là trên máy thì được uh, tích hợp đây là một cục cắm mỏ pha này uh, một cầu chì ở phía trong đây uh, một uh, cục ừ, áp tổng và hai thể à, và những cái rale này và điều đặc biệt là máy thì được à, tích hợp đây là bộ chuyển đổi nguồn 24V nè anh em ạ thì bộ chuyển đổi nguồn sẽ giúp cho anh em sử dụng dòng điện an toàn hơn với hiệu điện thế 24 để à, chúng ta dùng điện nó ổn định hơn và khi mà điện nó có bị rò rỉ ra bên ngoài thì nó cũng an toàn cho anh em và dây điện thì sẽ được làm bằng dây điện lỗ đồng hoàn toàn 100% và vẫn được đánh số từ rõ ràng và chúng ta có cùng xem đây là hệ thống nghe hơi của máy hệ thống dây hơi của máy thì được à, tách riêng hoàn toàn và được bố trí rất là gọn. À, và bây giờ thì em sẽ tiến hành đó là vận hành sản phẩm máy cắt hai đầu 08S này trên đầu máy thứ nhất với góc cắt 45 độ và cắt trên đây là nhôm sinh pha Quảng Đông chính hãng tem đỏ à, để anh em có thể là thấy được thực tế dòng sản phẩm này. Đầu tiên khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ chọn vị trí cắt cũng như là góc cắt và kích thước nhôm thì đây em chỉ test thử cho mọi người nên là em sẽ cắt mẫu thử thôi ạ à. và khi uh, cắt thì chúng ta sẽ tiến hành đó là kẹp bích tông lại à, để giữ chắc hơn nhôm đây ba bích tông kẹp rất là chắc chắn và những cái bích tông này chúng ta có thể là di chuyển được cái vị trí của nó và khi mà chúng ta tiến hành đó là cắt ý, thì chúng ta sẽ chọn đầu máy thì bây giờ em đã chọn đúng đầu máy trái và góc cắt 45 độ rồi thì em sẽ tiến hành đó là khởi động motor và cắt và anh em có thể thấy thì cái cách thì ở đây thì anh em có cả vòi phun dầu làm mát trên hai đầu máy như thế này thì nó sẽ làm mát cho lưỡi cắt cũng như là làm mát cho cái thành phẩm à, và anh em có thể là nghe thấy tiếng khởi động của motor rất là êm rất là đầm à, và do dòng sản phẩm này hiện tại đang được sử dụng live qua à, nên là cái tốc độ khởi động motor nó sẽ có thể là chậm hơn so với việc đồng trục tầm uh, à, 3 đến 5 giây à, nhưng đổi lại được một cái là đối với cái hệ thống dây này ấy, thì uh, cái motor của nó hoạt động sẽ rất là khỏe và thêm một cái điều nữa là khi mà chúng ta dùng motor thì nó sẽ dùng nhanh hơn à, so với là việc là chúng ta sử dụng motor đồng trục này chúng ta hoàn toàn có thể là điều chỉnh được anh em muốn lựa ra nhanh hay lựa ra chậm và chúng ta điều chỉnh được và bây giờ xin mời anh em cùng nhau tham ờ, cùng nhau xem cái thành phẩm mà em đã cắt ra trên dòng sản phẩm này à, và đây là sản phẩm thực tế em vừa cắt ra thì anh em thấy là mặt cắt không có bị ba vía à, và đây là mặt cắt chưa được phun dầu làm mát các bạn nó là dạy hai liên hai này hoặc là những cái bản uh, ờ, nhôm sinh ta mới trên thị trường thì vẫn có thể cắt được và nếu như anh em nào muốn test thử trực tiếp xem là máy cắt có phải như thế này hay không à, và nó có bền có ổn định hay không thì có thể đến trực tiếp của công ty Factor Việt Nam anh em nha và bây giờ thì anh em có thể là ấn nút đăng ký kênh này hoặc là có thể để lại bình luận ở phía dưới video để có thể là góp ý thêm cho em để em có thể là làm thêm những cái video ờ, mới bổ ích hơn cũng như là anh em cần ờ, làm những cái video như thế nào hoặc là anh em muốn ờ, xem về máy móc ra làm sao thì có thể là để thêm những cái bình luận ý kiến ở phía dưới video em có thể là làm video tốt hơn và cảm ơn ờ, anh em đã luôn ờ, theo dõi video của em. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08S Megatech của công ty Factor Việt Nam. À, và nếu như anh em nào muốn biết thêm những thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này hoặc là muốn được uh, trực tiếp test máy tại công ty Factor thì hãy liên tay liên lạc cho em line 0787 291 188 hoặc anh em có thể đến trực tiếp tổng kho để uh, có thể là được uh, xem máy ở gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông nếu như anh em nào đang ở khu vực Hà Nội hoặc gần Hà Nội còn ờ, anh em có thể đến đó là uh, 621 Sa lộ Hà Nội, linh Trung Thủ Đức, ở gần uh, khu vực thành phố Hồ Chí Minh uh, cho tất cả những anh em nào ạ. Và anh em có thể đến là một trong hai cơ sở của công ty phát và anh em có thể đến một trong hai trụ sở chính của công ty phát Factor Việt Nam để có thể xem và trực tiếp test máy. À, nếu như anh em nào đang ở khu vực miền Bắc hoặc ở cái vùng lân cận khu vực Hà Nội có thể đến đó là gần bến xe Nghệ quận Hà Đông và liên lạc cho em. Còn à, nếu như anh em nào à, có thể là đến ở ờ, vị trí đó là gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 à, ờ, chắc chắn là khu vực này sẽ dành cho những anh em nào đang ở khu vực miền Nam ở các tỉnh miền Tây thì anh em có thể đến đấy và liên lạc để em hỗ trợ anh em có thể là vào kho xem máy và test máy trực tiếp à, và nếu như anh em nào muốn biết thêm những cái thông tin chi tiết về những cái dòng sản phẩm khác như là máy cắt hai đầu tam bếp sử dụng bánh răng này hay là những cái loại đồng trục thì nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm gì và hiện tại thì khách hàng không sử dụng những cái dòng mà bánh răng nữa là lý do tại vì sao thì chúng ta có thể xem thêm trong những video tiếp theo và cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với em like trong suốt hai khoảng thời gian qua và kính chúc quý anh em thật nhiều sức khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại